nó mẹ nó lắc lắc cái đất đấy à phải đứng đó nó chịu kia mệt lắm luôn dạ. nặng lắm chịu tâm lý quá ừ. ừ, nó đi muối mười you. lòng hò tàu ơi hai thằng ổng nữa rồi mới nổi <laughs> đồ vẽ tới nửa tiếng nữa đâu có nó quằn cái bông lại nãy ăn bông đó giờ ăn rồi trả lại mừng tiết mục thành công của đoàn lân Sư Đồng Vĩnh Thịnh, thành phố Sa Đéc. Xin đề nghị quý khán giả